Má nuôi mới ờ, bán mình cho một gia đình người Hoa Rồi Ở phố, phố, phố cổ Hội An Thì lúc đó Trang Điệp mới có 5 ờ, tuổi à. Tại vì cái tuổi thơ mình không không có cha có mẹ thì nó buồn rồi Cộng với là lúc đó cái màu da của Trang Điệp thì nó khác Cách cư xử của người ta đối với Trang Điệp nó sẽ không như bình thường Thì ở những lúc mà đi chân bò thì phải gánh thêm một cái gánh Thì ờ, kiểu như bò nó ấy thì mình phải lượm cái phân bò nó về để ủ mình làm coi đó Thì nó đi thấy cái phân trước thì này lại, lại, lại lấy thì anh kia ảnh dành nó ra anh đi, tôi dành qua giành lại thì anh lấy keo đồng cánh á ảnh ảnh ảnh phan ra điền cá thì nó đi à, quay mấy vòng xong xong té xỉu xỉu luôn à, lúc đó bắt đầu năm 2005 bắt đầu mới nghĩ tới đi tìm mẹ đó còn cái này mình không có bất cứ một cái thông tin gì của mẹ của mình cho nên rất là khó anh cũng ờ, hy, hy vọng vậy thôi nhiều cái mình lặp đi lặp lại nhiều quá rồi bao nhiêu lần thử đi nè rồi nó nó trật hết á cho nên cái cảm xúc của mình nó không trao đảo anh Randy có cái tên nào Việt Nam không? À, tên thật của Randy là Trần Quốc Tuấn cái tuổi thơ của anh sống ở Việt Nam ra sao? Nói đến tuổi thơ thì à, rất là nhiều cái đau lòng lắm Tại vì bởi vì Randy sinh ra và lớn lên thì không có biết ba biết mẹ Randy ở cô như viện Thánh Tâm thì à, ờ. uh, à, 15 tây tháng 11 năm 1975 thì được mới nuôi sinh về Cái thời điểm anh ở cô nhi viện nó bắt đầu từ bé cho đến mấy tuổi đó Và trong cô nhi viện là anh phải sống như thế nào? Cô nhi viện thì Randy còn nhỏ không nhớ nhiều nhưng mà chỉ nhớ là Randy ở trên một cái giường rất là cao Ăn thì rất là đông, rất là nhiều đứa trẻ và có một cái cái khay thì trong đó đồ ăn thì sau khi mới nuôi ừ. sinh về thì công việc của Randy thì nói chung là cũng đi chân bò rồi trồng khoai cái lúa nhưng mà cái thời điểm má nuôi đưa anh về là lúc đó anh ở đâu ạ à? thôn ba cẩm hà à là cũng à, là phía à, quảng nam luôn à, quảng nam từ cẩm hà mà xuống phố cổ an cách nhau cỡ ba ba cây số thì lúc đó trang đều mới có 5 ờ, tuổi tại vì cái tuổi thơ mình không không có cha có mẹ thì nó buồn rồi cộng với là lúc đó cái màu da của randy thì nó khác cho nên mỗi khi người ta nhìn randy thì người ta lại nhớ tới những cái hình ảnh những người lính mỹ đã từng làm này kia thì lấy những cái cách cư xử của người ta đối với randy nó sẽ không như bình thường cái tình cảm mà mà má nuôi dành cho mình với lại hàng xóm ở đó thì nó cũng không có đậm đà gì lúc mà đi chân bò đó Ừ. thì nói chung là cũng bị ăn hiếp nhiều rồi cũng bị trêu chọc nhiều nhưng mà có một cái lúc á, thì nó à, đi đi chăn bò thì ở những lúc mà đi chăn bò thì phải gánh thêm một cái gánh thì à, kiểu như bò nó ấy thì mình phải lượm cái phân bò nó về để ủ mình làm coi đó thì nó đi thấy cái phân trước thì nó lại, lại lại lấy thì anh kia ảnh dành nó ra đi thì dành qua dành lại thì anh lấy kêu đòn cánh á anh anh anh phan ra đi cá thì nó đi à, quay mấy vòng xong xong té xỉu luôn xong đâu cỡ hình như Randy nhớ là cỡ mặt trời sắp lặn cỡ 4 năm giờ chiều thì Randy mới bò dậy những cái đứa trẻ mà thời điểm đó anh tuổi thân rồi cũng bị giống như không có cha mẹ thì nó có sanh ra một cái bản năng bảo vệ cho mình là rất là hung dữ hay rất là thô lỗ hay rất cọc cằn ai có thể đụng mình là đánh lộn liền đúng, chỗ. đúng, đúng rồi nói là nóng và cọc là do cái đó ừ. là giống như là cái cái tuổi thơ ảnh nó nó quá nhiều vấn đề á ờ. xong rồi em cảm giác á giống như cái là cái, cái, cái, của ảnh nó giống như cái thịt mà nó không có da đó giống như mình đụng vô chỗ nào nó cũng bị đau á cho nên là ảnh rất là dễ nổi nóng thương hoặc là những cái câu nói nó bình thường với người khác nhưng mà với ảnh nó là giống như anh cảm thấy nó không có ok đó tại vì cái kiểu như cái cái, cái đó là cái, cái à, nói chung lúc nhỏ mình không có tự bảo vệ mình được khi mình lớn lên mình tự bảo vệ mình được thì mình cứ bảo vệ thôi thì cũng là cái tự nhiên thôi nhưng mà cái thời điểm mà người mẹ đó đưa anh về là do mẹ không có con hay là mẹ có con mẹ có hai có gia đình luôn có hai đứa con gái nhưng mà đưa anh về thì anh ở với bà được bao nhiêu năm ở với bà từ à, năm 75 cho đến năm 83 à, thì lúc đó có cái chương trình mà những đứa con lai được trở về Mỹ đó má nuôi mới à, bán mình cho một gia đình người Hoa rồi ở phố, phố, phố cổ Hội An thì lấy ba cây vàng cái gia đình người Hoa mua Randy về đó thì nhập hộ khẩu xuống xuống phố cổ Hội An thì lúc đó Randy mới bắt đầu đi học thì Randy học được từ lớp 1 cho tới lớp 3 và gần như nửa năm lớp 4 thì bắt đầu ờ, lại không có tiếp tục đi học được bởi vì gia đình người Hoa mà mua ra đi tự nhiên mua thời gian lâu quá mà sao không thấy được đi Mỹ <laughs> nản quá người ta cảm thấy như không cho đi học nữa ra đi mới đi làm xì dầu làm ở đó rồi ăn ở đó tối về thì ờ, có cái ghế bố đó ờ, dạ. trải ra xếp ra ngủ sáng đi, sáng đi làm bắt đầu từ năm 90 thì có cái tin tức là những đứa con lai được đi trở nước Mỹ gia đình người Hoa đó à, mình là được đối xử <laughs> tốt lắm <laughs> khi mà anh à, được làm con nuôi của cái gia đình người hoa là anh ở hội an bao nhiêu năm thì anh mới rời à, ở tấm à, tấm bảy à, cho tới 90 khi mà bắt đầu mà họ làm cái hồ sơ để cho anh bắt đầu đi diện con lai qua mỹ người ta báo là mình có cái giấy tờ để mình chuẩn bị đi mỹ thì cái cảm xúc anh lúc đó nó ra sao À, rất là vui ra đề nghị được có giấy đi Mỹ thì kiểu như mình được đi qua một cái vùng đất mới ừ. cái mình được có cái một cái cuộc sống tốt hơn khi mà ra đi qua với gia đình người Hoa bên này đó qua năm người thì à, ở chung với nhau lúc đó Rani à, văn cộng đi học high school thì lúc đó Rani ăn nhiều lắm và má nuôi đó à, bà nói là tấn à mày ăn chi nhiều nữa mày mày ăn nhiều rứa rủi mơ móc hái tiền trợ cấp lấy chi ăn đó. thì nên để còn nhớ lúc đó là tiền tiền food stamp á chia ra làm năm thì nên được được 180 đô tiền mặt và 40 đồng cái cái phiếu mua thức ăn và 100 đô thì trả cho cái ghế sofa để nằm ngủ 80 còn lại là tiền mặt để để xài cho hàng tháng còn 40 cho nên mỗi lần ra đi thèm cái gì đó là cứ vừa lãnh tiền ra ví dụ thèm kem thèm gì mua về ăn cho đã trong lúc đó cái những ngày còn lại thì nó đi mua mua bánh mì á bánh mì với trứng á cái này mà lúc mà đi học á mình không ăn không quen ăn đồ mỹ á thì chiên cái trứng xong cái mổ ra bánh mì ra bỏ đó đi đi, đi đi đi đi học ăn xong thời gian thì ờ, đâu cỡ năm lúc mà đã đi đi học thì ờ, tới hè đó thì không có ở với cái gia đình người hoa đó nữa thì bắt đầu dọn riêng ra kêu là lan bạc giang hồ đó nhưng mà cái ngày đầu tiên anh đặt chân ở nước mỹ là anh tới tiểu bang nào california qua nước mỹ thì mọi người ở tại mỹ họ nhìn mình với một tư cách như thế nào riêng với người việt thì người việt đã biết rồi tại vì người việt đi chung với những người con lai thì it's ok rồi nhưng mà riêng với người mỹ thì ví dụ như hay gặp cái trắc trở vậy nè ví dụ như bây giờ có một anh chàng kia ảnh lại nói chuyện tiếng anh với randy ha hỏi uh, what are you nói uh, I'm Vietnamese thì nó sẽ nói là ủa ồ mày vietnamese tại sao mày đen à mày đen vậy đúng không à, còn mình nói mình ví dụ như mình nói mình là người mỹ ủa mày là người mỹ tại sao mày không có speak english cho nên cái đó thì nó cũng là một trong những cái cũng làm cho mình có cái gì đó khó chịu một tí nhưng mà cái thời điểm anh qua đó là anh đi học phổ thông thông thường là anh có học lên tới bằng đại học hay học? học à, high school, mới qua học năm năm lớp 9 á năm lớp 10 là bắt đầu ờ, đi là lang bạc chỗ họ quậy rồi nhưng dạ, mà anh dạ. đi là anh đi xong anh mất liên lạc với gia đình ờ, mẹ nuôi. Gia, gia đình mẹ nuôi thì ờ, nói chung là không có liên lạc nhưng là dạ, mà sau bây giờ luôn là cũng đã có tới bây giờ thì liên lạc chỉ có thời năm tám ba cái thời gian là thời năm chín ba cái thời gian đây đi nổi thiệt nổi đó dạ. thì nên đi có gửi về cho má nuôi 300 đô ờ, với lại một ít CD đó rồi, rồi xong cái 300 đô lúc đó thì má nuôi nó mới lấy cái tiền đó để là làm làm mộ cho dạ. làm mộ cho ba nuôi tại trước khi đến đi đi thì ba nuôi chết rồi mẹ nuôi bây giờ là còn không ạ à? chết luôn rồi gia đình người hoa là còn ở đây không vậy và... gia đình người hoa thì ở đây nó thì không có liên lạc nữa sau cái lần mà sau đó là đi mất tích luôn mất đó. tích luôn rồi bây giờ ở đâu không biết rồi anh đi lang thang như vậy thì đến bao nhiêu lâu thì là có cái cơ duyên mà để có, hai có, đến nhạc có hai năm hả Nó đi qua 90 có 92 có hai năm hả cái lúc bắt đầu có lang bạc giang hồ mới đi hát ở karaoke đường thịnh đó đi la cà tới quán cà phê này quán cà phê kia hát xong bạn bè mới suối đăng ký thi đó với cục ờ, thi 6 tám chục người á thì lần ừ. đầu thì Randy được ờ, giải ăn ủi thì lúc đó cái chấm thi là có cố nhạc sĩ ờ, Thu Hồ tức là ba của chị Mỹ Huyền dạ, xong dạ. có nhạc sĩ Nguyễn Hiền với lại ca sĩ Anh Tuấn thì lúc đó Randy được giải ăn ủi tặng cho một cái máy cassette thì Randy vẫn không có bỏ cuộc lần sau lấy cái máy cassette đó thì lên đó thu những cái bài gì mà Randy thích thì thu thu vô đó để mình nhà mình nghe đi nghe lại để mình tập thì lần thứ hai thì may mắn cũng là cùng ban giám khảo đó thì may mắn là được được à, đoạt à, giải nhất thì lúc đó mới à, bắt cặp với chị Mỹ Huyền thì hai chị em hát xong ca thì cũng được khán giả đồng cảm và chào đón sau đó thì Randy được mọi người đồng cảm một cái sáng tác nữa là một cái sáng tác của cố nhạc sĩ Anh Bằng tức là bài nó lúc đó thì chính thức được mọi người welcome và cái bài nó là một trong những bài mà nó đánh dấu trong cái chặng đường Randy bước vào nghề anh có thể ờ, hát lại cho chương trình nghe được không thằng bé âm thầm đi vào ngõ nhỏ tuổi ấu thơ đã mang nhiều âu lo ngày nó sống kiếp lang thang ngợn ngơ như chim xa đàn nghĩ mình tuổi thân muôn vàn Trời hay quá cái giọng của anh khỏe mà rất là hay nhưng mà cái đam mê ca nhạc của anh á là từ bé anh đã thích hát hay là tới từ, sau này à, từ bé đã thích hát rồi lúc còn ở quê thì à, là, là, lúc đó là hát nghiêu ngao thì lúc đó hát cho phần đông là người, người nghe thì ít mà uh, à, mấy ông bỏ nghe nhiều cái ngày bắt đầu anh chạm đến con đường nghệ thuật và anh là người nổi tiếng thì anh cảm giác lúc đó mình sao lúc đó anh đi là hát tự nhiên chỉ đang nghĩ là ok nhỏ lớn mình khổ nhiều quá rồi bây giờ mình hát hò có tiền thì sai sai slack thời điểm đó cái người việt ở đây mới qua thì cũng đâu có show nhiều đâu anh hả show ờ, không có nhiều đi như, như đi úc này đi úc đi âu châu thì nhiều ở đây show cũng không có nhiều nhưng mà cái cd á bán rất là là nhiều. đã phải không ví dụ cái thời gian mà ra đi mà đi show bên úc á một ngàn cuốn CD nên đi đem mua đêm đi á thì nên đi mới bay qua tới Úc vừa tới khách sạn là có người tới gõ cửa cạch cạch cạch mình chỉ càng sang tay cái một lời bốn ngàn đô rồi thời điểm đó anh nhớ là anh được bao nhiêu tiền một show ngàn rưỡi tháng mà nếu mà vừa show vừa show vừa tiền thu âm luôn á thì tháng nên nghỉ từ 15 tới 20 ngàn đô wow nghĩ là cái thu nhập lúc đó nhiều là giàu luôn đó giàu lắm nhưng mà nó đi coi như là đã nói là chơi xe láng phải mua đúng chiếc xe là súp ra hồi đó xe súp ra nó có hết trời đi hưởng thụ thôi chứ không không mua tích trữ không mua tích trữ vậy nói chung là cứ nghĩ đơn giản với lại tại lúc đó đang đi có một mình nè à. trong đầu mình đã nghĩ hồi nhỏ lớn khổ quá giờ có tiền chơi chơi xuống rồi em nghe câu chuyện của anh em thấy tiếc quá cái thời điểm đó một tháng kiếm hai chục ngàn là có nghĩa là anh chỉ còn trong một vài tháng là anh thể mua được căn nhà đúng rồi từ từ từ đó mua nhà cali dễ lắm mà nếu mà nhưng lúc mà... Ờ, lúc đó đó mà ông xã mua đất mua nhà đất thì có thể là trở thành đại gia bất động sản Cũng đâu gặp bà này sáng tác được <laughs> anh bắt đầu sáng tác bài hát bắt đầu từ vào năm nào bắt đầu năm 2000 nhạc phẩm đầu tiên của anh ờ, được mang từ đề là mẹ đó ra thì ở chung với một người bạn thì lên ờ, ờ, lễ mẹ thì hay chiếu lên tivi những cái mà ồ à, mình mua quà tặng mẹ mua bông tặng mẹ thế này thế kia thế nọ thì ở gia đình ở chung người bạn thì có gia đình mới đưa gia đình đi ăn lễ mẹ thì tự nhiên lúc đó Randy thấy buồn thấy nghĩ lại cái thân phận của mình thấy buồn trên lúc đó bắt đầu mới ờ, Randy ở ờ, trên cầm một cái bao nhiêu cảm xúc nó dâng trào lên thì đó là cái sáng, tác đầu tiên của Randy là vào năm 2000 là kể vậy nhưng mà lúc anh sáng tác bài hát đó đó thì anh có một cái suy nghĩ gì là mình sẽ tìm mẹ mình không? À, lúc tìm mẹ thì lúc mà Randy ở quê đó trước khi đi qua Mỹ thì nghĩ là một ngày nào lớn đó thì sẽ về tìm mẹ lúc đó đã, đã có rồi còn năm 2000 sáng tác thì là thì chỉ sáng tác được cái nỗi lòng thôi lúc đó chưa nghĩ tới đi tìm thân mẫu của mình đã, đã có nhưng mà thời gian cơ máu gạo tiền rồi giống cái nó không có tồn tại trong tiềm thức của mình nhưng sau khi nó đi sáng tác cái bài mẹ đó thì bắt đầu mới nghĩ tới thân phận của mình à, lúc đó bắt đầu năm 2005 bắt đầu mới nghĩ tới đi tìm mẹ đó nhưng mà cái hành trình đi tìm mẹ của anh á, tới ngày nay là bao nhiêu năm? Bắt đầu từ năm 2005 cho tới, tới bây giờ thì vẫn vẫn vẫn chưa có khó là cái vấn đề là mình không biết thông tin về mẹ. Tự như ít nhất mình cũng biết mẹ mình quê ở đâu, tên gì, còn cái này mình không có bất cứ một cái thông tin gì của mẹ mình cho nên rất là khó họ bắt đầu từ năm 2010 đó thì đã đi về Việt Nam á tới cô nhiều viện Thánh Tâm thì khi mà tìm được cái tên của mình là tên thật là Trần Quốc Tuấn à, sinh 25 tháng 1 năm 1971 à, và được đưa như cô nhi viện là 26 tháng 2 cùng năm và 15 tây tháng 11 năm 1975 thì được má nuôi xin về thì khi mà Randy về cô nhi Nguyễn Thanh Tâm đó đọc những cái thông tin đó thì mỗi khi mà Randy lên sóng chia sẻ thì chỉ chia sẻ đó là cái ngày tháng năm sinh của Randy để cho nếu mà mẹ mình còn sống thì mẹ đọc cái tin đó thì mẹ sẽ tìm đến Đúng mình rồi, thì mẹ tìm. nhưng mà có thể là mẹ không còn nữa cho nên là mà không có tìm tới mà bên cạnh đó thì Randy tìm thì vẫn tìm nhưng mà trong lòng của Randy vẫn nghĩ là mẹ của Randy đã về bên kia thế giới rồi có một lần Randy nằm trong cái giấc mơ thì có cái một cái làn sóng vô hình gì đó cho này biết là mẹ đang đi để về bên kia thế giới rồi thời gian gần đây thì ờ, có một số youtuber hay để là ờ, mẹ của Randy điền trăm phần trăm cái đó là những cái người mà tự biên tự diễn thôi trong cái tâm linh đó, là có cái một cái báo sự báo là anh biết cảm giác mẹ anh mất rồi đúng rồi nhưng mà có một cái Randy vẫn muốn tiếp tục là vậy chẳng lẽ họ hàng bên ngoại của Randy họ hàng bên mẹ của Randy không ai biết chuyện này hay sao tới giờ mình vẫn à, mình vẫn, vẫn biết đâu à Ờ, bà cô bà gì ông theo cái cảm giác của Randy cho nên Randy biết á, là mẹ đã mất rồi nhưng mà Randy muốn tìm mà tìm cái gốc tích tìm cái cội cội nguồn tìm cái cái cái họ hàng của mình đó nhưng mà Randy nghĩ càng ngày thì nó nó càng thâu hẹp lại rồi bởi vì tuổi của Randy càng ngày càng lớn rồi những cái người mà giống như ờ, mẹ của Randy Randy năm nay năm mấy rồi thì mẹ của Randy hoặc là những người cô gì chú bác gì chắc cũng bảy mấy tới tám chục rồi nhiều khi cũng gần đất xa trời rồi anh đã bị nản rồi không phải là nản nhưng mà nó không có còn sôi sục giống như là cái, cái những cái năm trước những năm trước nữa thì ra đi cũng đã biết tới thời điểm này thử DNA rất là nhiều người nhưng mà thử tìm cha đó anh T tìm cha thì tìm được rồi nhưng mà tìm được cái cái thông tin về cha rồi nhưng mà cha chết rồi ủa cũng à, à. bỏ cái DNA à. vô nó quét thì là mình biết được ok là ngay cái khúc này là à. có bốn người đàn ông đó thì có một người là ba của mình và tìm được tới vậy thôi nhưng mà những cái người liên quan cái nhánh ở dưới thì người ta không cho mình liên lạc không liên lạc cho nên là mình không biết rõ là người nào trong bốn người đó nhưng mà mình biết là mấy người đó đã đã mất rồi mà đi làm cái DNA vậy được nó nó có tốn kém chứ. không nó chứ mình mua cái thiết đến chừng cỡ 100 đô hướng dẫn mình là lấy lấy cái saliva xong rồi mình gửi lại cho nó xong nó đưa lên trên cái database thì khi lúc đó thì gửi lâu lâu cái nó gửi cho mình ok thì em sẽ được ba thế hệ à, đó đối với anh thì có lẽ là cái hy vọng của anh nó vào cái ngõ cụt nhưng mà đối với em á thì khi mà em nghe câu chuyện này thật sự em cũng rất là xúc động và cũng mong muốn là chính cái chương trình này nó sẽ cho anh một cái cơ hội tiếp thì để nó, anh gặp mẹ anh cũng ờ, hy, hy vọng vậy thôi nhiều cái mà nó lặp đi lặp lại nhiều quá rồi bao nhiêu lần thử đi nè rồi nó nó trật hết á cho nên cái cảm xúc của mình nó không trao đảo không có kiên định giống như những cái ngày đầu nữa bây giờ tất cả là hy vọng thôi cũng như Randy nói với bà xã là mình cứ làm tốt phần của mình thôi còn phần còn lại thì ừ. ờ, cứ ờ, nhận trên ừ, thì biết đâu đó mẹ thì không tìm được thì biết đâu cái bên họ ngoại thì cũng vẫn còn đâu đó Việt Nam Đúng rồi. thì sẽ tìm anh qua cái chương trình gõ cửa thăm nhà ngày hôm nay những cái bài hát của anh nó sáng tác thì là nó theo cái dòng thơ nó rất là lai láng tuổi thơ của Rì lớn lên thì đa phần thì nên đi tiếp xúc với cái buồn nhiều hơn cho nên là Randy mới ờ, sáng tác ờ, như vậy và đặc biệt là cái sáng tác của Randy là sáng tác bằng cái ờ, tiếng Anh nó kêu là play by ear xin thú thật là Randy không có biết chơi bất cứ một cái nhạc cụ nào hết nhưng mà ngược lại Randy lại biết sáng tác em biết anh là một ca sĩ thì nãy em cũng bắt anh hát cái bài nó rồi bây giờ anh có thể hát một bài mẹ biết đâu mẹ xuất hiện sao anh đây là cái bài đầu tiên của anh mẹ bỏ ra đi lúc con còn bé nhỏ không biết bấy chữ mẹ ở nơi môn một mình chơi vơi không ai thương mến nuông chiều bao nhiêu khó nhọc một mình cứu mang chữ mẹ nơi mô con đang chờ chồng mẹ có biết con buồn nhớ mẹ nhiều lắm không mẹ hiền yêu ơi đơn đau đau đến vô cùng xa cha mất mẹ đâu còn có gì buồn hơn Ôi, không ai thương xót cho mình, không ai chia sẻ chút tình mẫu thân. Một mình, một bóng đơn côi, có ai biết được tôi cần tình thương, có ai biết được tôi cần mẹ yêu mẹ bỏ ra đi lúc con còn bé nhỏ bao tháng năm dài chưa được biết mẹ là ai mẹ hiền yêu ơi thấu trăng cho nỗi ngậm ngùi xa cha mất mẹ đâu còn có gì buồn hơn xa cha mất mẹ đâu còn có gì buồn hơn là cái sáng tác đầu tiên của Randy quá hay anh vào năm 2000 hôm nay thật sự em nghe mà em xúc động